chơi Free Fire Ôi mình thấy ơi, Ôi ôi ôi ờ. Ôi ôi các bạn xíu ơi xíu ơi xíu ơi Ôi đâu Headshot à, Mình đính chính với mọi người một lần nữa luôn Đó chính là mình sẽ không bỏ bất cứ game nào hết Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình là HR Karen đây Và mình được channel Karen đây thì đây cũng chính là video gọi là Free Fry đầu tiên của mình ở trên channel này Thì nếu mà bạn nào mà yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe Và các bạn đừng quên gọi là lắp cái chuông để có thể gọi là ủng hộ cho channel này của mình lên 100k sub nhanh nhất có thể nha Và các bạn cũng đừng quên là theo dõi những cái mạng xã hội của mình như là Facebook cá nhân, Instagram và TikTok nữa Hôm nay thì đây chính là video Free Fire đầu tiên trên channel này của mình Nhưng mà thực sự thì tới thời điểm bây giờ thì thực sự là mình không có thể nào mà có hứng để là một cái video chơi game hay là làm một cái video quay kim cương cho các bạn coi được mà ngày hôm nay mình phải làm một cái video để nói về một cái chủ đề mà hôm bữa giờ các bạn đang khá là tức giận đối với mình luôn đó chính là tại sao mình lại chơi Free Fire. Uh, ok thì ngày hôm nay là mình có gũ simi vô đây nè. Hello chị em. Hello mọi người, hello Hôm nay thì mình có gũ gọi là Sim vô đây để chơi Free Fire cùng với mình Và thực sự là hôm nay mình chỉ muốn nói chuyện thôi Hôm nay thì thực sự là mình chỉ muốn tâm sự với các bạn để cho các bạn những bạn nào thực sự là fan của mình, các bạn hãy gọi là hiểu mình và sau đó các bạn hãy ủng hộ mình. Các bạn kiểu mình không biết là sau khi mà mình quay video này xong sẽ có còn bao nhiêu bạn ủng hộ mình nữa nhưng mà mình hy vọng là những bạn nào là những bạn gọi là fan chân chính thì hãy hiểu chuyện và sau đó thông cảm cho mình nhé. Ok thì mình sẽ không dài dòng nữa mà bây giờ mình sẽ đến với chủ đề chính luôn trong video ngày hôm nay của chúng ta đó chính là cảm xúc của Simi và cảm xúc của Hero Team như thế nào khi biết tin Caron chơi Free Fire thì thực sự là cái lý do ban đầu á mình có thể nói thẳng với mọi người luôn là mình đã kiểu thích Free Fire rất là lâu rồi và thực sự là mình đã rất là muốn chơi Free Fire từ rất lâu rồi nhưng bởi vì là team của bọn mình đó chính là team youtuber team gọi là kiểu mini world Minecraft nên mình kiểu chưa có cơ hội để được chơi Free Fire nhưng mà mình đã kiểu dành ra thời gian suy nghĩ rất là nhiều luôn đó chính là kiểu tại sao mình lại không tạo một cái channel mới để chơi Free Fire hay chơi Midi World thì các bạn cũng đừng có hiểu lầm nha là kiểu kiểu mình mà chơi Free Fire hay là bất cứ ai thành viên nào chơi Free Fire thì kiểu team hero bọn mình sẽ ghét cả bởi vì là bọn mình đều thích cái tựa game này mà nhưng mà kiểu có một vài bạn fan đã comment ở bên dưới rất là nhiều kiểu giống như là tại sao anh Kai lại kiểu quyết định gọi là chơi Free Fire rồi tại sao anh Kai lại quyết định bỏ chị Simi bỏ hero team thì thật sự là thật sự là mình cũng chả biết phải nói gì nữa ấy Bà Sim ơi Bay bay bay bay bay bay bay tính tính ra là là là là là chim sim là là là là là là là là là là là là chiến bay bye bye này nè thật ra là đây cũng là lần đầu tiên mà simi chơi free fire luôn á cho nên là nếu mà chơi gọi là hơi bị nấp một chút xíu thì các bạn không cảm nha ê chim ơi tính ra là cai cũng vừa mới chơi free fire mới được có mấy ngày luôn chim thật ra không có chơi không có đồ màu hồng cute sao luôn có tôi không có gì hết mấy bạn đừng có hiểu lầm là tại sao mình lại mặc đồ màu hồng nha các bạn tại vì là tại vì là tôi muốn kiếm cái bộ đồ màu đỏ nhưng mà không có ui có người có người đông quá simi ơi đông quá ui ui ui đông quá hay Ui, lại đi ờ, trời trời đông quá trời luôn á thật ra là mình muốn kiếm một cái bộ đồ màu đỏ nhưng mà hôm bữa giờ mình chưa kiếm được cho nên là mình tạm mua um, gọi là cái bộ đồ màu hồng này các bạn à ấy trời ơi rồi kéo xuống luôn ấy ok đi thế nào ok các bạn ơi lần đầu tiên thì chúng ta phải lút đồ chứ đã ấy oh ok đi lút đồ này nào sao vậy <laughs> không sao đâu sim mà sim không cần phải biết chơi đâu chỉ cần gọi là cai gọi là ở đây cai bảo vệ sim mà được rồi wow. ok <laughs> <laughs> mình mình chỉ mình chỉ gọi là gáy như vậy thôi nha mấy bạn chứ thật ra là mình nói thẳng với mọi người luôn là mình mới chơi Free Fire được gọi là cách đây khoảng vài ngày. Nha, yeah, mới mày ngày mà đòi bảo vệ tôi về đặc gì. Ờ, tính ra là trời nói chung là mình nói thiệt với mọi người luôn là mình mới chơi Free Fire được có mấy ngày rồi à, cho nên đó là mình kiểu chơi rất là nấp luôn mình vẫn chưa có chơi quen tay á cho nên là mấy bạn nào mà thấy mình chơi gà thì đừng quên à lộn lộn thì đừng chửi mình mới đúng <laughs> tự nhiên cái cây nói chửi đừng quên chứ đừng quên nhấn subscribe và like vì nó là hoàn toàn miễn phí nha mọi người ok <laughs> ok thì mình sẽ quay trở lại với à... cái chủ đề của mình luôn đó chính là kiểu hôm bữa giờ khi mà mình post một cái bài trên facebook đó, đó chính là mình sẽ tạo một cái kênh channel mới và mình sẽ chơi free fire và có, người có người, có người có người có người sau lưng sau lưng ôi, ôi, sao cái rồi à, đậu xanh người ta đang kể chuyện người người ta đang ôi ôi cây chết rồi cây không có súng sấy ok rồi rồi cái giết nó này ok tới lúc đầu ơ có người bên đây bị nóc nè Uầy, uầy, Ok, one shot Uầy, xin chơi hay hay <laughs> không biết phải bật tàu lao nó sao với lại là cái này cũng là kiểu chơi boss đó anh em cho nên nó là kiểu chơi sẽ kiểu gặp boss khá là nhiều tại vì đó là mình simi mới vô tập chơi lần đầu luôn cho nên đó là tôi gọi là cho simi chơi với lại boss cho nên là nó dễ dễ xíu nha anh em ờ, ok thank you ok quay trở lại với cái vấn đề là hôm bữa cai có đăng một cái gọi là status đăng lên facebook á là cai sẽ chơi free fire mà lúc đó là cai cũng à. chưa có kể cho sim nghe là cai sẽ chơi free fire nữa thì lúc đó sim cảm giác như thế nào hơi bất ngờ kiểu what ta chơi free fire à? và cái này thật ra cũng có rất là nhiều bạn bất ngờ nữa nhưng mà chắc sim đâu ok thật ra là cái vấn đề mà Karen gọi là chơi free fire thì thật ra cũng có rất là nhiều bạn gọi là phản đối với cái việc ơ tại sao anh lại chơi free fire à, tức anh chơi free tức là anh bỏ mini war đúng không đấy nhưng mà thật ra các bạn ơi không phải là Karen bỏ free, à, bỏ mini war đâu thực ra Karen có quay Minua vừa quay Free Fire nên các bạn yên tâm Vậy là cái vấn đề mà Canon chơi Free Fire là sở thích thôi mà Đấy nên các bạn cũng không thể gọi là bảo người này bắt buộc người ta chơi game này được Đấy nên mình nghĩ cái chuyện mà Canon chơi Free Fire hay là gọi là có chơi Free Fire không chơi Free Fire này nó vẫn ok hết Tại vì đó là sở thích của uh, mọi người Và việc mà cai chơi Free Fire mình cảm giác rất là ok thôi Nếu mà cai thích thì mình vẫn ủng hộ cai và mình mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cai dù cai chơi bất kỳ con game nào Thực ra thì mình cũng chả có cái vấn đề gì mà kiểu muốn nói nhiều trong cái video này đâu mọi người à Tại vì là đây không phải là một video giải thích không phải là một cái video phải kiểu giống như là để nói cho các bạn rằng là ôi tôi không có bỏ Jimmy tôi không có làm gì nha mà ôi có người đằng sau à ôi nè ờ. nè có người có người đằng sau nè mà đơn giản thì cái video này mình cũng chỉ muốn gọi là nói với những bạn nào là fan chân chính của mình các bạn hiểu hiểu được cái vấn đề mà mình đang muốn như thế nào thực sự là kiểu trong một cái thể khoảng thời gian khá là lâu luôn á là mình mình quay mini world mình chơi minecraft thật ra mini world với minecraft cũng là những cái tựa game mà mình rất là thích chơi nhưng mà sau hai cái game đó thì mình vẫn thích chơi free fire nữa mọi người à cho nên á là kiểu mình muốn chơi những cái tựa game mà mình thích chơi nhưng mà kiểu cũng có rất là nhiều bạn ghét cái tựa game Free Fire này cho nên nó là các bạn đã ừ. kiểu rất là nhiều lần nói là anh ơi tại sao anh lại chơi cái game này vậy anh có biết là cộng đồng game này rất là nhiều trẻ trâu rồi cái thứ gì không nhưng mà mình thật sự không có quan tâm các bạn à chỉ đơn giản là bởi vì mình thích cái tựa game này thôi chỉ chỉ đơn giản là như vậy thôi mà có nhiều bạn ở bên dưới comment là anh cai ơi anh cai đã mất cái chất của mình rồi anh cai ơi anh cai không còn giống như hồi xưa nữa thật sự luôn là cai cai cai không biết cai làm gì sai luôn á sim <laughs> Thật ra cái vấn đề mà chơi game hay không thì thực sự là rất nhiều bạn khá là làm lố là việc gọi là chỉ vì một tự game mà các bạn gọi là bảo người này mất chất các kiểu thì mình thấy rất là vô lý thực sự luôn các bạn kiểu hơi bị đang bị làm lố rồi đấy nên mình mong các bạn ở ờ, sau video này các bạn hiểu cho Kai và hiểu cho tất cả mọi người trong heo team à và thêm một thứ nữa chính là nhiều bạn để ý thấy mình gọi là không còn clip với Kai nữa nên mấy bạn kiểu ơ chị không còn clip với ờ, ngồi đấy gì ờ, ngồi sờ đúng không <laughs> à, ngồi với tôi đây trời à, à, ok ok thì có những bạn bảo là ơ em thấy gọi là chị ở đây toàn cái chị ca môi là chẳng bao giờ quay với Kai hết trơn ủa chẳng lẽ bây giờ chị gọi là không thích Kai nữa chị sắp gì đó với Kai đúng không em biết là biết mà và ok ok, thật ra cái vấn đề mình không quay clip về Kyle hoặc là quay về mini world thì cũng gọi là nó khá là nghe đất của chủ nhưng mà đấy là sự thật. Thực ra mình với Kyle kiểu hai người hay gọi là hoạt động khá là khác giờ nên vô tình gọi là không quay clip với nhau. Đấy và Kyle cũng sự rất là bận rất là nhiều chuyện nên mình cũng không muốn làm phiền Kyle nên mình uh, để cho Kyle làm nhiều công việc khác. Thực Trời, ra thì ngoài... tính ra là tôi không biết là hôm bữa giờ bọn mình làm gì à... sai luôn á. Thì thật ra là cái hôm mà sim nhớ không là cay với sim đã kiểu không có quay video với nhau kiểu nhiều như hồi xưa nữa là đã có một vài bạn để ý rồi mà nhưng mà thật ra là cái vấn đề mà bọn mình không quay video với nhau thì thực sự là bọn mình mối quan hệ của bọn mình vẫn bình thường các bạn chứ không phải là như các bạn tưởng là tụi mình đang gặp một cái chuyện gì đó hay là bọn mình đang kiểu không thích nhau nữa cái gì đâu mà mấy bạn lại nghe một cái tin nữa là mình qua Free Fire chơi thì các bạn lại comment ở bên dưới là các bạn chửi mình rất là nhiều luôn các bạn chửi mình rất là nhiều luôn là anh cai chắc phải làm cái gì đó là chị sim mới kiểu không quay clip với anh cai nữa hoặc là anh cai bỏ chị sim đi rồi cái thứ trời đất ơi tôi nói thiệt với anh em luôn là một tháng hoặc là kiểu một tuần hay là một năm á tụi tôi gặp nhau rất là nhiều lần luôn và tụi tôi gọi là kiểu hàng ngày nói chuyện với nhau các thứ luôn chứ tụi tôi không có phải là kiểu giống như người dân đâu mà mọi người nói như kiểu bọn tôi sắp sắp kiểu chia tay đến nơi rồi luôn á thề <laughs> mấy bạn như mấy bạn đang lụa mình lắm luôn á oh thì nói chung là video này mình cũng chỉ muốn là mọi người hãy hiểu mình hơn một chút xíu thôi còn nếu mà nói về cảm xúc của hero team như thế nào khi mà mình chuyển qua mình chơi Free Fire thì thì thực sự là ban đầu Hero Team cũng mình phải nói thẳng với các bạn luôn là Hero Team cũng hơi sốc tại vì là team bọn mình hơi sốc bởi vì là mình qua chơi Free Fire là bởi vì team bọn mình đáng lẽ là một cái team mini world mọi người team bọn mình kiểu từ đầu trở về sau này luôn á là đáng lẽ là sẽ làm mini world với Minecraft. Tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn làm mini world với Minecraft nhưng mà khi mà mình đã nói chuyện với Harry Team và mình đã đưa ra một cái quyết định đó chính là mình sẽ ôi chỗ sim có người sim ơi ôi đây đây đây ui ui ui ui, ui, ui chạy tới chỗ sim mới được ui, ui. Ôi oh mày con nói chuyện hồi không bỏ tôi đi luôn à, à. cái ơi ơi có người ui ui ui ui này xong nè chết nè con game là dễ trời game quá dễ luôn ui ủa ủa xin mới với dạ. người hả ờ ừ. wow trời ơi sim sim giết boss kinh quá sim giết boss ghê quá nhờ ok khỏi chơi <laughs> không thật ra là cái này là do tụi tôi mới tập trên tụi tôi chơi boss thôi anh em chứ trời sau này sau này tụi tôi đấu găng luôn mọi người trời Thôi ông đấu anh ông ganh tôi đấy tôi không ganh ông đâu nha okay. Ê, đi lẹ lên chim ơi đi nào let's go Đâu Ê, mình vẫn là... trong bo mà mình vẫn trong bo đây đây đây ờ, đây vô đây vô đây vô đây đi theo cái đường dây tôi chỉ á đấy Ủa đâu ạ? À? Sim, ủa Sim, à. Sim đi đâu qua đó vậy? bo Ủa, đi qua bò hả? Ờ, đây là bo nè má Ờ, đi dấu đi dấu ấy Đợi, đi dấu đích thì đi dấu Đích thích thì vô, không thích thì vô Ok, đây ờ, ờ, chết cha, tính ra là mình muốn mình muốn đi vô là mình phải đi vòng lại Trời ơi, đậu xanh Trong này còn nhiêu người, 17 người à? 28 người, còn 28 người 28 Ở đâu, ủa bà nè à? bà, bà, mình nhìn đâu mà bà bảo là còn mười mấy người vậy Tôi nhìn cái file nó chỉ số 17 kìa Số lượng 17 người. Trời, bà, bà, bà lắc tới vậy luôn <laughs> Tôi mới bảo lần tôi chơi Free Fire mà Chắc lúc nào cai sẽ hướng dẫn vật làm video hướng dẫn Ồ, tính ra cũng hay nha Nếu mà bạn nào mà muốn mình gọi là làm một cái video gọi là hướng dẫn nấp chơi Free Fire Ôi, mình thấy rồi Ôi, ôi, ôi ờ. Ôi, ôi, các bạn xin ơi, xin ơi, xin ơi Ôi, đâu Headshot À đâu, à, cái này không okay. Ờ, headshot không phải sợ các bạn ôi ơi có người à mình thấy rồi đấy đấy ok trời ơi mình thật ra mình biết là nãy giờ mình đang bắn boss thôi mọi người à cho nên là mình cũng không có tự tin lắm đâu đấy ok à. Ê, cái chết bo, rồi, chết rồi. cái bo còn chút xíu nha xem cho nên là cẩn thận à, nha ờ, đi heo cai nè đi heo cai đi heo cai thì đây nè nó đây nè đây Ê, tính ra là nãy nói chuyện xong cái cai quên luôn câu chuyện luôn rồi à cái nhớ rồi nói về cảm xúc của hero team thì thật ra là cảm xúc của hero team ban đầu khá là sốc bởi vì là Cơ bản bọn mình là một nhóm gọi là dạng chơi mini war các bạn à Nếu mà bạn nào kiểu coi clip tụi mình á thì bọn mình sẽ hay quay những video ở trong làng Hero Team này đi chơi cùng nhau này và khi mà bây giờ mình chuyển qua chơi Free Fire ờ à, nhầm mình chơi thêm Free Fire mới đúng chứ không phải là mình chuyển qua chơi Free Fire nha tại vì nếu mà mình chuyển qua chơi Free Fire là coi như là mình chơi Free Fire luôn á chứ mình không chơi mini war nữa còn cái này là mình chơi thêm Free Fire thôi thì ban đầu á thì mọi người cũng ôi Headshot luôn Wow ok à Biết là bắn bóp nhưng mà nãy chị tôi không bắn được con nào luôn mọi người <laughs> à... ban đầu là Hero Team thì cũng chỉ nói với mình khá là đơn giản thôi Đó chính là kiểu Vịt kiểu tôn trọng quyết định của mình Và vịt kiểu muốn là mình hãy làm những gì mà mình thích Tại vì là mình làm youtube này nói thẳng với các bạn luôn là mình làm youtube này khá là lâu rồi và và mình thường làm theo những gì mà người khác thích chứ mình quên mất luôn cái điều mà làm những gì mà mình thích cho nên là vịt khá là tôn trọng quyết định của mình và thực sự là mình hy vọng là các bạn fan cũng sẽ tôn trọng quyết định của mình chứ chứ mình sẽ không muốn là những bạn fan kiểu cứ comment ở bên dưới là kiểu anh cai ơi anh cai bỏ chị sim rồi anh cai bỏ hero team rồi anh cai gọi là bỏ mini world minecraft rồi mình đính chính với mọi người một lần nữa luôn đó chính là mình sẽ không bỏ bất cứ game nào hết mà mình sẽ gọi là quay luôn cả hai hoặc là ba game cho các bạn cùng xem luôn nhưng mà chơi Free Fire thì mình sẽ chơi ở bên kênh này cho nên là các bạn ui ui ui boss trời nhiều ấy bo nó nhỏ quá trời luôn cho nên là các bạn hãy yên tâm nha kìa. ok còn có mấy người thôi xin mời à, ui ui ui còn mấy người thôi cây dùm đấy à, một ok còn 7 người thôi trước mặt trước mặt trước mặt trước mặt trước mặt đấy đó à, shot ok ôi ôi còn mấy người rồi các bạn à bây giờ mình sẽ tập trung nha đấy ôi này Woo. tôi chưa học được cái cách kéo tâm trong đây mọi người à tính ra là tôi cũng gọi là học được cái cách gọi là kiểu ờ, chơi nha ôi tới một luôn rồi yes tới một luôn wow game chim game âm game âm yeah. thật ra là tụi mình chỉ <laughs> chỉ bắn với boss thôi mọi người à cho nên là cũng không có gì để đáng tự hào lắm nhưng mà hôm sau lần đầu mà chim vô chơi free fire sim chơi như vậy là rất là hay luôn rồi đó ok à, ok you. thì đó thật sự là đây cũng chỉ là một vài dòng tâm sự nhỏ với mình mình muốn nói với lại mấy bạn fan trong những cái thời điểm hôm bữa giờ các bạn đang chửi mình rất là nhiều và và thật sự là tới thời điểm bây giờ mình mình mình chả biết là mình đã làm gì sai nữa mình mình cũng chỉ muốn làm theo thứ mình thích thôi và tới ngày hôm nay mình phải làm ra cái video này để gửi cho tất cả những bạn nào hôm bữa giờ đang chửi mình và những bạn fan đang yêu quý mình hy vọng là các bạn hãy thông cảm cho mình và các bạn hãy ủng hộ mình trên con đường mà mình đi ok mình chỉ nói tới đó thôi và nếu mà anh em yêu thích video này thì anh em đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và nút subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video Free Fire tiếp theo. Goodbye. Bye.